video này thì Hưng ra mắt cho các bạn dòng sản phẩm máy CVK máy CVK bản A và video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật về đánh ờ, bài cào bài cào miền Nam video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về kỹ thuật đánh liêng kỹ thuật đánh liêng của miền Bắc đánh liêng đánh liêng thì mình sẽ để chế độ vừa làm con và vừa làm cái các bạn muốn đánh bao nhiêu nhà cũng được và sau đây thì mình sẽ kết nối với chiếc đồng hồ đây được gọi là chiếc đồng hồ đánh bài soi bài đây là mắt camera nó đang ở đây và các bạn đeo đồng hồ thì phải để camera soi chỗ này thì các bạn cầm bài nó mới báo sau đây mình sẽ để chế độ loa để các bạn cùng tìm hiểu về nó cái đồng hồ này chức năng của nó rất đơn giản các bạn chỉ cần bấm nút kết nối cầm bài lên máy báo hai, hai. tốc độ của chiếc máy và cái đồng hồ báo siêu nhanh cháo bài này bây giờ tôi sẽ đi vào tôi bắt đầu chia này ván đầu tiên nhá ván đầu có thể là chiếc đồng hồ này gần hết pin rồi à, ván đầu tiên này tôi đặt bài như này cắt bài này đánh bốn nhà nhá máy báo hai uh, máy báo hai sau đây thì tôi xin phép tôi thay một cái pin của viên đồng hồ này để các bạn uh, cùng đi tìm hiểu chiếc ờ, đồng hồ soi chuẩn xác của tôi như nào tôi vừa làm video về đánh bài cào cho nên là pin của nó hơi yếu cái này hai pin hai pin này các bạn có sự hỗ trợ của tôi các bạn đánh có thể được cả đêm không hết pin vì nó có công tắc tắt bật cho nên là mình chỉ cần bấm một phát là tắt bấm một phát là bật khi nào chưa cầm bài thì mình tắt nó đi sẽ đánh được thời gian rất lâu à, bây giờ tôi lắp pin này mà lắp pin là cùng à, đi thử nghiệm cái đồng hồ này đây được gọi là đồng hồ chuẩn nhất hiện nay không có đá nào chuẩn hơn đâu lắp cái dây lắp dây xong rồi mình cùng đi test các bạn rồi vâng. máy là máy mới cho nên là chưa mua trò chơi chưa mua trò chơi cho nên là à, ờ, cùng bật lên này đó camera lại báo máy báo hai mình làm cái máy báo hai mình tráng số 1 mình chia bốn nhà bắt đầu đặt bài cho khách tên bài bài có hai mình bán đi một nhà ngoài Hà Nội thì thường thường là không chơi bán nhưng mà tí tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật không chơi bán bài mình 7 điểm số người chơi ba không hai đây bắt đầu này máy báo 7 tốc độ báo rồi nhé thì mình sẽ cháo xuống 6 lá 2 3 4 5 6 7 cháo xuống 7 lá máy báo bao nhiêu thì mình cháo với bấy nhiêu ván này chắc chắn là tôi sẽ nhất rồi nhà tôi 9 điểm đánh liêng nhà mình chín anh cụ nhá hai nhà chín nhà này chín anh cụ này ván thứ nhất tôi thắng tôi vừa đặt bài xuống nó đã báo nhà số 1 lớn nhất rồi bây giờ kết hợp với nghệ thuật đánh bằng tay của tôi nữa kỹ thuật cháo bài giả kỹ thuật cháo bài giả thì tôi không cần phải so bài nữa rồi tôi chỉ cần vậy là tôi chia thôi máy không cần báo cũng được vì vừa nãy máy đã báo cho tôi một rồi thì tôi cháo sang một lá thôi số 0 các bạn dùng chia thì các bạn tắt máy đi là mình lại chín nước Đấy. bây giờ tôi lại bật máy lên bây giờ tôi đi lắp lại cái đồng hồ cho nó chặt một tí cho nó báo cho nó không bị camera không bị lệch video tới tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái phần đánh bao cây đỉnh cao của ba cây này bây giờ nó vẫn đi đánh liêng thử cho các bạn độ chuẩn nó ví dụ bây giờ mình làm con đi bật máy lên tôi làm con đi nhà nhà phía này của chia bài đi tôi làm con tôi cân bài này canh bài này. hai lá bây giờ nhà nhà này chia chia từ đây đi một hai Đấy. nhà tôi thôi đây này chia mà một trăm bảy nữa báo lại máy báo từ nãy giờ lên máy bạn cầm bài lên máy báo các bạn nhìn này máy báo một bỏ đi một lá nhà mình bảy nước điểm to nhất chạy đánh liêng bài cào hay đánh bất cứ cái gì thì không bao là sợ người ta phải tố láo mình được đặt bài bây giờ mình làm con mình cắt bài mình cắt bài ví dụ nhà nào này chia đi thì người ta chia thì mình bỏ đi một lá một hai ba à. mình tám điểm các bạn có thể lên tận nơi tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về kỹ năng đánh bài chuyên nghiệp nhất kết hợp với những dụng cụ đẳng cấp nhất như chiếc đồng hồ này rất thuận tiện cho đánh bài kết nối với tai nghe cháo bài này đặt bài này. bây giờ mình chia rồi chia thì bán đi một nhà nhé máy báo một thì cháo số một hương không hương không cháo xuống thì hương bán đi một nhà nhà hương tám nữa các bạn thấy chưa chuẩn tuyệt đối luôn Hương có thể bảo hành cho các bạn cái đồng hồ và sức máy này một năm cắt bài thoải mái máy báo ba cháo xong ba đã số 0 mình để loa chỉ để để cho các bạn cùng nghe nhá mình chín nhé đó đây là những ờ, kỹ năng đánh liêng cơ bản nhưng hiệu quả rất cao hiệu quả tuyệt đối luôn cho người ta bóp bài nó không thấy gì cầm bài máy báo này trong, trong khi người ta đang ờ, thanh toán tiền các củng thì mình ờ, đặt bài xuống máy báo Đó, hoặc mình cầm bài máy báo máy báo một sáng không một lá chia nhà mình tám điểm một trăm bảy điểm rồi các bạn có thể kết nối với nhiều thứ khác nhưng để mà dễ đánh mà thuận tiện thì nên dùng cái này cầm bài máy báo máy báo một lá cháo số một lá nguyên số đi ạ số đi ạ bánh lớn chắc chắn lớn máy báo tiếp này máy báo hai tranh thủ nhật bài máy báo hai thì mình cơ bài xuống cho nhanh như thế thì nó sẽ báo xong bài của mình rồi mình tắt đồng hồ đi đây. bây giờ kết nối cái cháo giả mình ờ, lên mình chia thôi các bạn xem như thế này thì người ta sẽ không dám tô lá mình cả Hương bảo hành cho các bạn về cái máy đánh bài mới nhất hiện nay là CVK 600 kết nối với đồng hồ với điện thoại này thì các bạn đút túi nha máy báo một đó một lá xuống chia chắc chắn bài mình sẽ lớn nhất nhà mình 7 nút vẫn lớn nhất bây giờ Hưng đang test cùng nhau đi test về chiếc máy báo siêu nhanh này lỗi mình bảo hành cho các bạn từ A Z máy báo một thì cháu một lá ăn chia số 0 nhân 9 điểm 3 điểm 1 điểm nhà mình 9 điểm đây là chiếc máy báo nhanh nhất hiện nay ngoài ra tôi còn có camera ống tay áo này. Ờ, đồng hồ bật lửa ví soi kính áp tròng máy báo một cắt bài này máy vẫn báo một đồng hồ lá thằng mình là ba bốn năm liêng liêng các bạn nhé ba bốn năm máy báo liêng cắt bài này bài bao ba bỏ đi ba lá máy vẫn báo tiếp này 7 bảy bảy bảy bảy nhà mình lại 678 vừa liêng 345 giờ lên liêng 678 nhà này độ chuẩn tuyệt đối đó kỹ năng đánh đồng hồ nó đơn giản lắm các bạn chỉ cần đeo đồng hồ vào cầm bài lên máy báo này đeo đồng hồ vào tay để rõ camera đây cầm bài máy chắc chắn sẽ báo máy báo chuẩn tuyệt đối luôn nhà mình 8 điểm 8 điểm vẫn lớn nhất đây là chiếc đồng hồ và chiếc máy CVK công nghệ mới nhất hiện nay pin dùng đảm bảo cả đêm không hết vì có kỹ năng tôi vừa hướng dẫn cho các bạn kỹ năng đánh đồng hồ đó. chắc chắn với các bạn là đánh pin được rất bền đây là hai chiếc pin còn đây là đồng hồ vẫn chạy giờ bình thường ngoài ra hưng còn bóng về kính áp tròng máy đánh bài các loại đắt rẻ đều có Đấy, camera không tay hưng vẫn dạy chia bài nữa các bạn nào cần ờ, học thêm về tí kỹ năng chia bài thì để cho hưng ví dụ đây là con 10 con 10 nó nằm trên này đi cầm bài này. chia này. chỉ cần chia như này thôi chia như nào mình hưng không rút đi nha chia hết bài thì con người không vẫn giữ được nó ở đấy chỉ cần các bạn học được cách này thì đánh bài cũng có đẳng cấp rồi các bạn thấy xem à các bạn có thể liên hệ cho Hưng vào 0974 0743 hoặc 0868 0245 hoặc 0974 4349 tư vấn miễn phí Xin chào các bạn các bạn có thể like video đăng ký kênh để chờ